rồi rồi hôm nay nè con Hả? rồi đây ẩm các bạn đi đi tắm biển đi rồi dạ các... đi thả cho chim nè à, phải đi tắm biển hôm nay cho các bạn đi tắm biển chim nè rồi trước khi chim đi phải xin ba mẹ nhau rồi đầu xin phép nha ba mẹ đi tắm biển đi rồi xin phép đi Nói cho con đi tắm biển nha Đi tắm biển là phải có người lớn đi theo cùng nha rồi đi lên đây rồi đi tắm biển rồi cho các em tắm đi rồi đầu tắm đi đâu cháu khủng long xuống tắm đi rồi tắm cho các em đi tắm cho các em nè tắm đi tắm đi rồi cho khủng long màu xanh dương vô rồi, tắm đi bơi xong rồi bơi ra chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm rồi tới em này em kia tắm chặt rồi đi ra lau mình đi nè đến này đi rồi rồi trên này rồi kỳ kỳ cái chân đi kỳ cái chân kỳ cái tay rồi lau mình cho các em đi rồi lâu nha Rồi chơi xong là phải lau sạch nha Cùng lắm màu sáng lá cây chưa tẩm kia